Fly clear down tên rất ngắn gọn rất trừu tượng Duy xin giải thích Fly tức là cơ chế fly hay cách khác cái máy này dùng để tập động tác ép ngực butterfly còn đeo đeo là vai có đeo ta nè vai đeo vai rear là động tác dịch ngược lại hai động tác đối lập trên cùng một chiếc máy các bạn cần chú ý đến những cái thông số sau đây thứ nhất cách chỉnh máy đây là bốn vị trí để chỉnh như đánh dấu số 0 1 2 3 0 là để tập vai 1 2 3 là để tập gật chúng ta một tay dịnh cái này cái cần của máy kéo chốt xuống kéo chốt xuống kéo chốt xuống chúng ta di chuyển đến vị trí cần tập vị trí không một hai ba thả chốt ra thả chốt ra nó chưa vào kéo nhẹ một cái đó nghe tiếng tách ok bên đây cũng vậy vị trí số 2 một tay cầm này một tay kéo ra đó buông ra chưa vào chúng ta tì nhẹ nhẹ vào vị trí thứ ba ghế ngồi chỉnh cho nó phù hợp để làm sao hai tay chúng ta tập thoải mái nhất như vậy là tay chúng ta đang cao chúng ta phải chỉnh cái ghế cao cao hơn một chút xíu rồi đây là vị trí cao nhất của ghế rồi đó rồi tay chúng ta dang rộng thoải mái ok tiếp theo tạ cái nút này để chỉnh khối lượng nặng nhẹ thêm cho tạ còn xuống đây móc vô nặng hơn nút này không quan trọng lắm mà cứ để bình thường đi rồi chúng ta chọn số tạ phù hợp như vậy chưa vào hết như vậy mới đúng chốt phải sát tạ chốt phải sát tạ tập nhóm cơ vai sau vai sau là vị trí cơ ở đây nè vai sau feliz porque si no soy yo, pues quién? Todos caen a mi lado, el freno lo arranqué. Chỉnh bài tập vị trí ngực. Duy, chỉnh mức số 2. không một hai không một hai Các bạn có thể tập cái mức số 3 dễ hơn, còn mức số 1 khó hơn. Quiero claro que corra giảm dạ, nhẹ bốn lăm rồi qua này ok cái chốt tạ đó giúp chúng ta tăng tạ tăng tạ trong trường hợp bạn chơi tới đây bạn chơi tới đây là là là là, là nó full rồi đó hãy đến với hệ thống THL Stream Center để được sử dụng những máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh có lịch trình phù hợp, các bạn có thể xem giáo trình Duy Nguyễn Diêm Phổ tại website tholdiemcenter.com.vn hoặc YouTube Thể hình Online. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp các bạn có thể gọi về số điện thoại 1900 2050. Chúc các bạn có những giây phút tập luyện vui vẻ và hiệu quả. Xin cảm ơn các bạn.